Ờ, vàng forex tiền tệ chứng khoán Mỹ dầu của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần biến động khá là bất ngờ của cậu vàng. Cậu vàng chúng ta có một ờ, hai phiên rơi rất là mạnh vào ngày thứ ba và ngày thứ tư trước khi có hai phiên đi ngang ở vùng 174x à, đóng cửa cuối tuần ở vùng 1742. À, ờ, chiến lược đầu tuần của chúng ta mua ở vùng 178x thì thất bại, chúng ta bị dừng lỗ. Tuy nhiên chúng ta cũng kịp gỡ gạc lại bằng một lệnh mua ở vùng 34, 36 và chốt lời 52, giá lên đúng 52. Khớp lệnh của chúng ta xong thì quay đầu và đóng cửa 42. Có thể nói cậu vàng hiện nay với cái việc cậu vàng phá vùng 1785 này thì cậu vàng lại trở nên là khá là khó đoán định. Thứ hai là cái dao cắt vàng đã xuất hiện. MA50 đã cắt MA200 Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn thì cái áp lực giảm giá của cậu vàng vẫn còn. Tuy nhiên à, với cái chart đồ thị hiện tại cậu vàng thì nó đang khá là khó giao dịch. Lát nữa khi đi phân tích chi tiết về kỹ thuật thì tôi sẽ nói kỹ hơn điều này. Tuần qua thì xét về yếu tố thông tin cơ bản chúng ta trong tuần thì thông tin chúng ta quan trọng nhất chờ đợi chính là bảng lương phi nông nghiệp đúng không ạ? À, cái biên bản của họp FMC thì có nhấn mạnh lại cái việc trọng tâm của Fed là kiềm chế lạm phát. Đây là trọng tâm số 1. Và Fed đánh giá là nền kinh tế Mỹ vẫn tích cực. Mỹ hoàn toàn có thể tránh khỏi suy thoái. Tuy nhiên Fed không cam kết là có thể Mỹ nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. Nói chung là về việc nền kinh tế Mỹ suy thoái hay không thì hiện nay xác suất vẫn là 50-50. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ lao dốc vào suy thoái và cũng Fed cũng không cam kết là giữ được nền kinh tế Mỹ không suy thoái chúng ta cần chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế nhưng cái dữ liệu về lạm phát thì nó ở ngay trước mắt về cái ờ, chỉ số việc làm thì chúng ta biết cái bảng lương phiên nông nghiệp công bố ngày thứ sáu ngày hôm qua thì cái số việc làm được tạo mới trong tháng 6 cũng rất là cao ở, ở mức 372.000 việc làm so với mức dự đoán chuyên gia là 260.000 việc làm còn tỷ lệ lạm phát vẫn đứng ở mức 3,6% một mức rất là thấp à, có thể nói với cái bảng lương phi nông nghiệp như này, chúng ta chưa hề thấy dấu hiệu nền kinh tế Mỹ sẽ bị hụt hơi. Đấy, có thể nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại khi mà Fed thắt chặt tiền tệ. Nhưng mà rơi suy thoái hay không thì chúng ta chưa biết được, cần chờ thêm dữ liệu. Về thông tin tuần tới. <clears throat> Ngày thứ hai thì uh, chúng ta sẽ có phát biểu của chủ tịch uh, ờ, BOJ, chủ tịch ngân hàng trung ương uh, Nhật Bản ngài Kuroda đấy chủ tịch ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ phát biểu cái này cũng khá là quan trọng các bạn nhé bởi vì chúng ta biết bây giờ có Nhật Bản là nền kinh tế lớn duy nhất chưa thắt hạt tiền tệ vẫn đang duy trì chính tiền tệ nới lỏng nếu tại bài phát biểu này mà chủ tịch ờ, ngân hàng trung ương Nhật Bản có đề cập đến việc cái xác suất có thể thay đổi lập trường thì đồng yên có thể mạnh lên chúng ta biết đồng yên mất giá rất là thê thảm từ đầu năm đến giờ đấy và đồng yên đã mất giá hơn 20% rồi. Chúng ta chờ đợi những động thái mới của ngân hàng trung ương Nhật Bản xem. Bởi vì với việc đồng yên mất giá thì là nó sẽ gây ra cái việc uh, giảm sức mua của người dân ừ, rất là mạnh nên đời sống người dân sẽ rất là khó khăn khi mua hàng hóa. Bên cạnh đó thì ngày thứ hai chúng ta cũng sẽ có phát biểu của chủ tịch ờ, BOE, chủ tịch ngân hàng trung ương Anh. Ngày thứ ba uh, ngày thứ ba chúng ta hầu như không có thông tin nào quan trọng cả ngày thứ tư ờ, đêm thứ ba ờ, dạng sáng ngày thứ tư chúng ta cũng có chỉ tịch ờ, BOE phát biểu này ngân hàng trung ương New Zealand dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất 5 điểm phần trăm đưa lãi suất New Zealand từ mức 2% lên 2,5% nếu ngân hàng trung ương New Zealand đưa ra mức 2,5% đây là một mức tăng rất là mạnh tay nó thể hiện cái quyết tâm là kiềm chế lạm phát cũng như là xoay chiều chính sách từ chính sách tiền dễ dãi sang chính sách tiền tệ thắt chặt rất là mạnh à, chúng ta sẽ chờ đợi uh, dữ liệu kinh tế về GDP của Anh nhé kỳ trước thì GDP của Anh là âm 0,3 kỳ này thì dự kiến là 0% chúng ta chờ đợi xem liệu nền kinh tế Anh có bước vào suy thoái hay không à, tâm điểm của chúng ta chính là ngày thứ tư chính là CPI của Mỹ Uh, dự đoán của các chuyên gia thì dự đoán CPI của Mỹ tháng này sẽ tăng mạnh là 1,1%, uh, ờ, đưa CPI của Mỹ lên mức 8,8% cùng kỳ theo năm. Uh, nhưng quan điểm cá nhân tôi thì lại ngược lại với các chuyên gia một chút. Quan điểm cá nhân tôi thì đánh giá là CPI của Mỹ tháng này sẽ chỉ tăng đâu đó tầm 0,5-0,6%, tức là đưa CPI của Mỹ sẽ hạ xuống mức 8,2% chứ không đứng ở mức 8,6% so với cùng kỳ công bố tháng trước nữa. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân dự đoán chỉ là dự đoán nhé. Tôi có những cơ sở để tôi dự đoán điều đó. Chứ không phải là tự nhiên. Đây tôi sẽ cho quý vị thấy. Cơ sở để tôi dự đoán là CPI của Mỹ sẽ sẽ giảm chứ không tăng. Chúng ta sẽ nhìn lại dữ liệu kinh tế Mỹ tháng trước thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta nhìn được đây chúng ta nhìn nhá cùng kỳ tháng trước này đây kinh tế Mỹ của tháng 6 này chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số PMI IFN chỉ số sản xuất này sụt giảm khá là mạnh từ mức 56 xuống 53 này đấy những câu cái dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên rất mạnh này nó cho thấy là cái uh, uh, kỳ trước là âm 2,8 triệu thùng nhưng kỳ này là dương 8,2 triệu thùng nó cho thấy cái nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của Mỹ đang sụt giảm khá là mạnh đấy. Uh, xa hơn thì những dữ liệu kinh tế trước đó những dữ liệu kinh tế công bố từ đầu tháng 6 này chúng ta cũng nhìn thấy có những cái dấu hiệu nó cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế Mỹ và giảm tốc của nền kinh tế Mỹ là chúng ta biết là nền kinh tế tiêu dùng đúng không ạ? Do vậy cái doanh số bán lẻ nó rất là quan trọng. Đây chúng ta sẽ xem doanh số bán lẻ của Mỹ. Rồi, chúng ta nhìn doanh số bán lẻ của Mỹ tháng trước này. À, từ mức tăng 0,7% tháng 5 xuống âm 0,3% tháng 6. À, ờ, chúng ta biết là cái doanh số bán lẻ sụt giảm nó cho thấy là cái ờ, mức độ tiêu dùng của người dân Mỹ đang thắt chặt chi tiêu hơn cũng như các chỉ số khác ví dụ như chỉ số nhà này đấy lượng nhà khởi công cũng giảm từ 1,8 triệu uh, uh, giấy phép xây dựng 1,8 triệu xuống 1,7 triệu lượng nhà khởi công cũng giảm từ 1,8 triệu xuống 1,5 triệu rất nhiều yếu tố từ yếu tố xây dựng cũng giảm rất là mạnh doanh số bán nhà cũ chờ bán cũng sụt giảm từ 5,8 triệu căn xuống 5,4 triệu căn. Đấy, các chỉ số niềm tin tiêu dùng này, đó, chỉ số PMI này sụt giảm rất mạnh này, từ 57 xuống 52 này. Đấy. Cái kỳ vọng lạm phát của người dân cũng sụt giảm từ 5.4 xuống 5.3 này. Niềm tin tiêu dùng cũng sụt giảm từ 103 xuống 98,7 này. Nói chung là chúng ta nhìn thấy là rất nhiều chỉ số của Mỹ giảm, giảm rất là mạnh. Điều này nó cho thấy chỉ số PMI của Chicago cũng giảm rất là mạnh này, từ 60 xuống 56 này. Chúng ta thấy hầu hết các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang giảm tốc. Cái việc chi tiêu của người dân đang thắt chặt trở lại thì điều này đồng nghĩa với việc là cái lạm phát nhiều khả năng nó sẽ tạm thoái lui, tức là nó vẫn tăng nhưng nó sẽ tăng thấp hơn cùng kỳ, tức là thấp hơn dự kiến, khả năng là nó sẽ tăng thấp hơn tháng trước tức là nó sẽ tăng thấp hơn ở thấp hơn mức ờ, một phần trăm tháng trước chứ không được như 1,1% như dự đoán các chuyên gia đâu đây là tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé Đấy. tôi nêu quan điểm cá nhân của mình chứ còn chúng ta vẫn phải đợi số liệu chính thức công bố là ờ, thứ tư tuần sau thì chúng ta sẽ rõ với cái mức lạm phát nếu mà lạm phát của Mỹ mà tăng dưới 8,6 nó cho thấy là lạm phát có thể tạm thời hạ nhiệt không tiếp tục lập đỉnh thì chúng ta có thể kỳ vọng vào cuộc họp ngày 26 27 tháng 7 Fed sẽ chỉ tăng lãi suất 0,5%. Còn nếu lạm phát của Mỹ thực sự tăng 1,1%, à, theo dự đoán trước chuyên gia đưa lạm phát của Mỹ lên 8,8% thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng một việc Fed sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất 0,75% vào cuộc họp cuối tháng 7. Do vậy chúng ta phải chờ đợi cái thông tin lạm phát này rất là quan trọng. Sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường. À, bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn thấy ngân hàng trung ương Canada này cũng sẽ mạnh tay nâng lãi suất từ mức 1,5 lên 2%. Điều này nó sẽ ủng hộ các đồng tiền khác mạnh lên. Đồng tiền ờ, đồng tiền ờ, Australia này khi nâng lãi suất từ 2 2,5% sẽ phục hồi này, New Zealand, đồng tiền ờ, Canada cũng sẽ phục hồi này. Vào ngày thứ năm thì sau thông tin lạm phát chúng ta sẽ có thông tin chỉ số PPI, chỉ số giá tiêu dùng sản xuất thì dự kiến sẽ tăng nhưng tăng bằng cùng kỳ năm trước thôi cùng cùng kỳ tháng trước là 0,5% và 0,8% à, ờ, một chỉ số đáng chú ý của chúng ta cũng sẽ là GDP của Trung Quốc chúng ta chờ đợi chỉ số GDP của Trung Quốc xem GDP quý 2 Trung Quốc sẽ thế nào dự đoán các chuyên gia thì đang là tăng trưởng 1% chúng ta sở liệu số liệu cuối cùng cũng như doanh số bán lẻ Trung Quốc dự kiến sẽ bật tăng mạnh trở lại từ mức âm 6,7% quý trước sẽ trở lại mức dương 0,4%. Và vào thứ sáu chúng ta sẽ có thông tin là doanh số bán lẻ của Mỹ. Có thể nói là những dữ liệu kinh tế mạnh nhất của Mỹ thì tập trung trong tuần này. Đó, niềm tin tiêu dùng. Đó, ngày chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày thứ tư với thông tin CPI. Ngày thứ năm chúng ta sẽ có thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI và ngày thứ sáu chúng ta có GDP của Mỹ này, doanh à GDP của Trung Quốc, doanh số bán lẻ của Trung Quốc à, doanh số bán lẻ của Mỹ, niềm tin tiêu dùng của Mỹ. Có thể nói thông tin mạnh nhất vào ngày thứ tư và ngày thứ năm, thứ sáu cũng bồi thêm tin. Như vậy dự kiến tuần tới, ngày thứ hai, thứ ba sẽ biến động theo kỹ thuật. Từ ngày thứ tư trở đi sẽ biến động theo tin và hấp thụ thông tin. Ngày thứ tư, thứ sáu, tuần tới dự kiến sẽ một tuần biến động mạnh của thị trường. Đó là xét dưới góc độ phân tích thông tin cơ bản. Còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật, có một điểm đáng lưu ý là dường như giá đang chạy trước tin chúng ta thấy là ngày thứ sáu vừa qua thì đô la index đã tạo ra một cây búa đảo chiều chỉ số DXY tạo ra một cây búa đảo chiều rất là đẹp điều này là hàm nghĩa là nhiều khả năng chỉ số đô la index đã đạt đỉnh đấy chúng ta nhìn thấy một cây búa rất là đẹp cán búa rất là dài thân búa vừa phải có một điểm hơi xấu nó có một chút dâu trên nhưng không sao cả với một cây nến búa đẹp như này thì xác suất thị trường chứng khoán Mỹ tạo đỉnh à tôi nhầm xác suất chỉ số DXY tạo đỉnh là khá cao theo tôi cái độ tin tưởng phải đến 80%. Điều này đồng nghĩa với việc là đô la sẽ giảm giá trong tuần tới. Đó. Đô la giảm giá thì tức là dòng tiền trú ẩn từ đô la sẽ tháo chạy khỏi đô la, chốt lời và sẽ sang các kênh khác. Điều này mở ra cơ hội cho các thị trường khác như là chứng khoán, vàng, uh, tiền điện tử, dầu phục hồi. À, còn một điểm lưu ý nữa đó là cái lãi suất của Mỹ thì có dấu hiệu là tạo đỉnh rồi thì khi nó chạm 3.5 thì tôi vẫn nhận định tạo đỉnh và tôi vẫn nhận định nó sẽ đi quanh 3 một thời gian à, tuần qua nó có xuống thấp nhất 2.7 sau đó bật tăng trở lại 3.08 cá nhân tôi đánh giá chỉ số à, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đang có dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai đảo ngược Đấy. và hiện nay nếu nó theo mô hình này thì cái chỉ số US bond này trong tuần tới sẽ tăng lên 3.3 sau đó sẽ lại đảo ngược xuống 2.7 tức là nó vẫn duy trì mức cân bằng quanh 3% à, ờ, chờ đợi đến ờ, cuộc họp là lãi suất Fed ở cuối tháng thôi cái này nó không có nhiều thay đổi tôi thì chú ý nhất đến việc là chỉ số DXY đã tạo nến đảo chiều và nhiều khả năng giảm giá điều này đồng nghĩa việc tuần tới chúng ta sẽ canh mua các cặp tiền tệ khác chúng ta nên nhớ chỉ số DXY tạo một cái nến rất là đẹp điều này đồng nghĩa việc chúng ta biết là mấy tuần vừa qua chúng ta rất khó giao dịch các cặp tiền tệ forex nhưng nếu với sự đảo ngược xu thế của USD thì chúng ta sẽ trở nên khá dễ giao dịch thôi đó là chúng ta mua các đồng tiền khác và bán USD à, ờ, đó là về cái chỉ số chung à, đô la index và chỉ số lãi suất ngân hàng ờ, trái phiếu Mỹ 10 năm bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một của chúng ta thứ nhất là về cậu vàng à, cậu vàng thì có khá nhiều người đang nhìn mô hình vàng 2000 đây là tạo mô hình hai đỉnh và lo sợ vàng đi xuống nhưng cá nhân tôi thì đánh giá ngược lại cá nhân tôi đánh giá vàng đang giống cái giai đoạn 208 tức là 208 209 tức là vàng đang ở cái giai đoạn tích lũy sau một cái xu hướng tăng mạnh vàng đang tích lũy để chờ phá đỉnh lần đó thì vàng cũng ba lần đập ngưỡng 1.000 trước khi bứt phá mạnh mẽ và tăng trở lên 1.900 Đấy. trong suốt quá trình uptrend thì vàng sẽ không phá MA 200 do vậy MA 200 hiện nay đang nằm ở 1650 theo tôi uh, trong mọi khả năng vàng sẽ không phá 1650 còn với cái việc vàng đóng cửa mức thấp 1742 Hiện nay vàng sẽ có hai khả năng Một là vàng sẽ test lại 1800 Hai là vàng sẽ test xuống dưới 1700 trước khi đi lên à, Quan điểm của tôi Thì hiện nay với cái xu hướng vàng hiện tại Tôi vẫn thiên về hướng là vàng sẽ tiếp tục uptrend Nhưng ngược lại là vấn đề canh mua tại đâu nó sẽ là vấn đề Đấy. Quan điểm của tôi hiện nay đang có mốc thứ nhất là mốc 1800 Hiện nay từ hỗ trợ sẽ chuyển sang kháng cự. Còn mốc dưới 1700 tức là 178 168X sẽ là mốc hỗ trợ mạnh nhất của cậu vàng để chúng ta mua dài hạn. Còn đối với giao dịch ngắn hạn thì như nào? Giao dịch ngắn hạn hiện nay thì cái mốc 1785 sẽ chuyển từ kháng cự ờ, hỗ trợ sang kháng cự và trong tuần tới nếu giá lên đến vùng 1785 cộng trừ hai giá thì chúng ta sẽ bán tại đây chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 93 còn chốt lời chúng ta sẽ hướng về 1750 1740 trường ngược lại nếu giá quay trở lại điều chỉnh ờ, phá qua 1730 thì chúng ta buộc phải chờ vàng về dưới bảy để chúng ta mua lên đấy thấy không xu hướng giao dịch tuần tới thì cũng khá là dễ đúng không À, về phía bán chúng ta có hai vùng chúng ta canh bán. Thứ nhất là vùng 85. Nếu vùng 85 bị dừng lỗ chúng ta sẽ canh bán vùng 18 1800 1805. Đây cũng sẽ chuyển sang thành kháng cự. Đấy, chúng ta có hai vùng để bán nhé. 1785 và 180X. Đấy là hai vùng chúng ta bán. Còn mua thì là vùng 169X, 168X. Đấy chính là vùng mua mua dài hạn, mua mạnh luôn. Tất nhiên là với điều kiện nó về còn nếu trong phiên mà có giao dịch ngắn hạn thì tôi sẽ ờ, có chiến lược cho quý vị ngắn hạn sau. Giống như ngày thứ sáu khi tôi nhìn thấy xác suất vàng sẽ đi lên thì tôi sẽ cho quý vị lệnh mua đấy. Đó là về cậu vàng. Cậu vàng thì hiện nay tuần tới nó đứng ở một 174x ờ, này đang là khó khá giao dịch nhé. Tôi nghĩ là quý vị không nên thiên hướng về giao dịch cậu vàng trong tuần tới. Ngắn hạn trừ khi nó về lên vùng 85 thì chúng ta bán mạnh hoặc là xuống vùng ờ, dưới ngàn 7 chúng ta mua rất là mạnh còn lại giữa cái vùng ờ, ba mấy bốn mấy này chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận đối với ờ, dầu dầu thì ờ, tuần qua đầu tuần xuống rất mạnh sau đó lại phục hồi khá mạnh vào cuối tuần Đấy. chúng ta có thể nhìn thấy dầu có một phiên giảm giá rất là mạnh gần 10% từ mức 110 có thời điểm đã xuống đến mức 97 trước khi đóng cửa 100 100 sau đó hôm sau lại giảm tiếp xuống vùng 954 trước khi đóng cửa 104.78. Có thể nói với lệnh dầu hiện tại thì tôi nhìn thấy là dầu đang trong xu hướng là giảm giá thôi, tiếp tục điều chỉnh giảm giá. Nhưng dầu sẽ được hỗ trợ rất mạnh bởi MA200 đang nằm ở 935. Như vậy chúng ta sẽ canh mua ở vùng này. Đấy, 935, 94 chính là vùng mua. Chúng ta dừng lỗ hai giá 92. <coughs> Chốt lời về giá 100. Ngược lại, nếu dầu lên đến vùng 11, 11 năm đây chính là vùng chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 13 năm. Đấy, chốt lời thì hướng về 105. À, Nói chung là chốt lời thì tầm 7 à, 8 giá, dừng lỗ thì tầm 2 giá. Đó là đối với giá dầu. Chiến lược giao dịch cũng khá là dễ đúng không ạ? Lên cạnh trên chúng ta bán, lên trên 11 chúng ta bán, xuống dưới 94 chúng ta mua, chỉ có hai vùng như vậy thôi. Giao dịch khá là dễ giao dịch. Đối chứng khoán Mỹ thì sao? chứng khoán Mỹ thì uh, tuần qua là một tuần tăng giá chứng khoán Mỹ uh, giá có test lại vùng 13400 À, ờ, đối với Dow Jones 30.400 đối với Dow Jones và đối với S&P 500 thì test lại vùng 3.750 đóng cửa thì vẫn tăng rất là mạnh Dow Jones thì đóng cửa vùng 31.338 à, S&P 500 đóng cửa 3.899 có thể nói là chứng khoán Mỹ tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng giá. Đó. Như vậy nếu với thông tin lạm phát mà đúng như kỳ vọng, đúng như dự đoán của tôi, tức là chỉ tăng tầm 0,5 0,6% đưa lạm phát hạ nhiệt thì chứng khoán Mỹ sẽ bứt phá. Còn nếu mà lạm phát mạnh thì chứng khoán Mỹ sẽ lại tiếp tục sideways trong vùng giá quanh 30 31 ngàn. Còn nếu mà lạm phát thấp thì chứng khoán Mỹ sẽ tiến đến vùng giá thử thách vùng giá 32.500 xa hơn là 33 ngàn. S&P 500 cũng sẽ bứt phá 4 ngàn tiến đến vùng giá 4001. Chỉ số Nasdaq tuần qua thì tăng khá là tốt. Tăng giá cả năm phiên giao dịch. Đấy. Đấy, có test xuống là vùng 11.400 sau đó tăng rất là tốt lên 12.125 à, Nếu mà quý vị chú ý tinh một chút thì chúng ta nhìn thấy là mỗi khi chứng khoán Mỹ vào vào uptrend thì chỉ số Nasdaq luôn tăng mạnh hơn Dow Jones và S&P 500 còn khi chỉ số Mỹ chứng khoán Mỹ downtrend thì chỉ số Nasdaq luôn giảm mạnh hơn và tuần qua thì chúng ta thấy chỉ số Nasdaq luôn tăng mạnh hơn chỉ số Dow Jones và S&P 500 nên rất nhiều khả năng là chỉ số chứng khoán Mỹ đã tạo xong đáy. À, chiến lược chúng ta đã mua thì mua rồi, chúng ta giờ cứ ngồi chờ chốt lời thôi nhá. Chứng khoán Mỹ chúng ta đã mua quanh 30.000 rồi, giờ chờ chốt lời thôi. S&P 500 cũng mua rồi, cũng ngồi chờ chốt lời, Nasdaq cũng vậy. Đối với các cặp tiền tệ thì ờ, Tuần tới chúng ta sẽ khá là dễ giao dịch thôi Khi USD đã tạo đỉnh thì chúng ta cứ mua các cặp tiền tệ khác và bán USD là xong Đồng euro trên USD như vậy chúng ta sẽ canh mua Đây euro trên USD tạo một nến búa rất là đẹp Tuần tới chúng ta chỉ canh mua thôi Không có vấn đề gì cả Hiện nay đáy thấp nhất của nó là 1.0074 Chúng ta dừng lỗ phá qua cái đáy thôi 1.0050 Như vậy chúng ta sẽ mua Bây giờ giá đang là 1.0185 Giá này thì hơi cao vì điểm dừng lỗ xa quá có lẽ chúng ta đợi nó điều chỉnh xuống chúng ta mua chúng ta sẽ mua quanh 1 0110 1.0120 tức là giá điều chỉnh xuống 780 pip thì chúng ta mua lên chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi chốt lời ở 1 03 00 đây 0350 đi chốt lời 250 pip cho tôi chốt lời khi nó test đến cái đáy cũ chỗ này Đấy, mua ở đây khá là dễ thôi có một chiến lược thôi đối với đồng bảng chúng ta cũng canh mua thôi không có vấn đề gì cả đây đồng bảng kỳ trước chúng ta cũng khớp lệnh rồi bạn nào mà chưa mua thì tuần tới chúng ta canh mua thôi bây giờ USD đã ừ, có dấu hiệu tàu đáy rồi chúng ta cứ canh mua thôi đồng bảng chúng ta cũng dừng lỗ dưới cái đáy này phá qua đáy thôi một chấm một 870 thì chúng ta dừng lô 1.1860 à, đi dưới cái đấy. Còn chúng ta canh mua thì 1.1920 à, cộng trừ 10 pip. Chứ là chúng ta dừng lỗ tầm 60 pip. Chốt lời các bạn, chốt lời 300 pip cho tôi nhá. Đối với đồng bảng nó sẽ biến động mạnh đấy. Tuần tới tôi cũng dự kiến nó biến động mạnh. Do vậy chốt lời 300 pip 1.12 200 còn xa hơn các bạn có thể chốt lời ở MA 200 tức là chốt lời 400 pip 1.1300 1230 đối với đồng uh, Australia trên USD chúng ta cũng canh mua thôi à, đồng này thì tuần qua chúng ta khớp lệnh rồi chúng ta cứ ngồi để chờ chốt lời thôi nhá nó test chen này chúng ta nhìn thấy cái chen chúng ta canh mua này. nó test chen này test chen chúng ta mua mua rồi ngồi chờ chốt lời thôi không vấn đề gì cả 0.6780 chúng ta mua rồi cứ ngồi chờ chốt lời thôi hiện nay thì giá 0.6850 lãi được 70 pip Đấy. nếu mà bạn nào chưa có lệnh thì chúng ta canh mua thôi nhé chúng ta canh mua phải cao hơn là 0.6800 tức là giá điều chỉnh 50 pip chúng ta mua chúng ta dừng lỗ qua cái đáy này là 0.6750 thế thôi đơn giản chốt lời 200 pip cho tôi đối với đồng à, NZD tuần tới tăng lãi suất mạnh do vậy nhiều khả năng đồng này sẽ tăng mạnh chúng ta cũng canh mua thôi Ôi đồng NZD này có điểm mua khá là lý tưởng này. Đây có cái đáy này. bốn phiên liền xếp hình quanh cái đáy này. À, đáy thấp nhất của nó 0.6125. Như vậy chúng ta mua 0.6150. Cao hơn đáy 25 pip. Phá qua đáy 0.6100 chúng ta dừng lỗ. Chốt lời 200 pip cho tôi nhé. 0.6300. Rất là dễ giao dịch. Tuần tới thì khả năng rất dễ giao dịch do USD tạo đỉnh rồi đó, đối với đồng ờ, USD trên K USD Canada à, tuần tới thì uh, ngân hàng trung ương Canada dự kiến tăng lãi suất thêm 50 điểm như vậy thì đồng USD Canada sẽ mạnh lên tức là USD trên Canada sẽ giảm giá đây USD trên Canada chúng ta cũng đã khớp lệnh rồi 0.3060 khớp lệnh rồi chúng ta cứ ngồi im thôi nha chờ chút lời hiện nay giá đang lãi được 130 pip chúng ta cứ ngồi chờ xuống lên đây 0.2850 giá xuống thêm 100 pip nữa giá lái 230 pip chúng ta chốt lời hết quá là dễ giao dịch đúng không ạ đối đồng USD trên yên nhật với việc USD tạo đỉnh thì USD trên yên nhật chúng ta cũng cứ canh bán thôi không có vấn đề gì đối đồng USD trên yên Nhật tuần qua chúng ta cũng khớp lệnh rồi Chúng ta bán ở 136.5, 136.6 khớp lệnh rồi. Cứ ngồi chờ chốt lời thôi nhé À, ờ, chúng ta chốt lời ngắn nhất là 134. 250 pip. Xa hơn các bạn chốt lời 133. Đó. 350 pip. Ở dừng lỗ chúng ta vẫn duy trì 137.3 nhé Đồng này thì USD đã tạo đỉnh rồi. USD chi Nhật sẽ xuống thôi. Không thể cưỡng lại được xu thế đâu. Đúng đồng bảng trên yên Ôi bảng trên yên thì khó giao dịch đó Chúng ta không nên giao dịch bảng trên yên Bởi vì đồng bảng sẽ tăng giá so với USD Nhưng USD giảm giá so với yên Như vậy thì đồng bảng trên yên sẽ bị kéo co Khá khó giao dịch Như vậy chúng ta bảo qua cặp này Tuần tới chúng ta sẽ tập trung những cặp gắn với USD nhé USD tạo đỉnh rồi các cặp khác tạo đáy Chúng ta cứ canh dưới mua lên Thế thôi à, Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần từ ngày mùng 11 ờ, tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công